À, xin chào toàn thể các bạn. À, như trong video các bạn có thể thấy là hiện nay thì tình trạng trộm cắp đang xảy ra rất là nhiều. Các kẻ trộm nó rất là manh động và rất là tinh vi. Đấy chỉ trong vòng à, từ 5 đến 10 giây thôi, à, mình à, sơ suất không để ý cái là phương tiện của mình mấy chục triệu của mình không cánh mà bay. Vậy giải pháp để bảo vệ được cái tài sản phương tiện của mình với cái chiếc xe máy thân yêu của mình đó nó như thế nào? À, thì đại đa phần 90% tìm lại được tài sản của mình nó là do các thiết bị định vị các bạn nhé đấy khi các bạn à, bị mất xe ờ, thì các bạn à, chỉ việc ờ, ờ, truy cập vào trong cái app phần mềm và các bạn có thể thấy được cái xe của mình nó đang di chuyển theo cung đường nào đang ở vị trí nào thì mình sẽ căn cứ để mình báo công an thôi à, tôi giả sử như là đây là mình đăng nhập vào cái thiết bị định vị của mình này thì mình sẽ thấy được cái địa chỉ này hiện tại nó đang ở Dúc Sỏi này Dung Quất Bình Xuân Đồng Quảng Ngãi đấy thì như thế là mình sẽ có cái phương án xử lý là tốt nhất và mình à, sẽ có cái cách để mình tìm lại được cái tài sản phương tiện của mình à, một tài sản của mình à, với những chiếc xe quay thì nó cũng đã hơn 20 triệu rồi với những SH thì có thể là nó đắt tiền hơn có thể là hơn hơn 100 triệu Đấy, chính vì thế mà các bạn à, khi mà mình bị mất ấy, thì chỉ bỏ ra những số tiền nó rất là nhỏ thôi để mình bảo vệ phương tiện của mình thì tôi nghĩ nó cũng rất là xứng đáng như là những cái thiết bị định vị có dây như thế này này Đấy. cái này thì mình sẽ đấu trực tiếp vào quy này là với cái giá thiết bị của nó thì nó chỉ khoảng 550.000 thôi đấy mình không không phải gì cả mình chỉ việc mua cái sim 3G mình lắp vào thôi nên là nó sẽ quản lý phương tiện rất là tốt trường hợp mất cắp thì không ai muốn cả nhưng mà cái vận đen nếu mà nó đến với mình ấy, thì à, cũng chưa biết thế nào đây như chiếc này nó gọi là chiếc A9 này chiếc A9 này chiếc à, thiết bị định vị có dây nhá đấy thì trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều các thiết bị định vị à, đang bán trên thị trường và các bạn thì cũng nên lựa chọn những dòng sản phẩm. Thì ở đây tôi có một số các dòng sản phẩm để có thể tư vấn cho các bạn. Thứ nhất là dòng định vị có dây. Đấy, và thứ hai là những dòng sản phẩm định vị không dây như là chiếc này nó là GF09 này, chiếc này nó cũng nhỏ thôi. Mình có thể mình để trong cốp xe. Đấy, cốp xe được và mình gắn lên à, trên xe được. Cái đấy thì nó có nam châm và những cái thiết bị như này thì nó đều sử dụng sim hết với những thiết bị ờ, có dây thì là nó chỉ có tính năng định vị ờ, ờ, còn những thiết bị định vị không dây thì là nó vừa có tính năng định vị và nó vừa thêm cả tính năng nghe lén nữa các bạn mà muốn nghe âm thanh xung quanh xem là kẻ trộm nó nói cái gì thì các bạn gọi điện vào cái sim trên thiết bị định vị thì nó cũng mở máy cho các bạn nghe được toàn bộ cái phần âm thanh xung quanh Đấy. Đây như chiếc A9 này, chiếc này à, chiếc này là chiếc GF09 này với thiết bị GF09 này thì giá của nó thì nó chỉ dao động khoảng từ 7 đến 800 nghìn thôi nó rất là rẻ bạn nào mà cần các dòng dung lượng nó cao hơn thì các bạn có thể là sử dụng những dòng định vị như chiếc N19 này chiếc N19 này thì pin của nó thì nó cũng được khoảng tầm 7 à, đến 10 ngày nên cái này nó phù hợp để các bạn gắn lên trên à, xe để các bạn à, theo dõi thôi và những cái chiếc định vị N19 này thì nó cũng được chống nước nên là các bạn có thể là rửa xe được thoải mái với những cái dòng sản phẩm mà nó pin mà nó dài hơn bạn nào mà muốn sử dụng pin nó dài hơn vừa có tính năng định vị vừa tính có tính năng nghe lén thì các bạn có thể là à, tham khảo cái dòng sản phẩm à, định vị T9 này dòng này là dòng sản phẩm à, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan pin của con này thì nó dao động khoảng tầm 15 đến 30 ngày Đấy, dòng T9 này pin của nó rất là khỏe đấy nó vừa định vị này vừa nghe lén này vừa uh, kiểm tra được luôn cái tốc độ di chuyển này và cũng như là cái chip định vị của nó thì là nó định vị rất là chuẩn xác nó định vị luôn cho các bạn từ tên đường số nhà luôn đấy có mất phương tiện thì mình tìm được ngay và ngoài tính năng định vị thì nó cũng đóng vai trò như một cái tính năng là máy nghe lén ấy. các bạn mà muốn nghe uh, âm thanh thì các bạn cũng gọi điện vào cái sim gắn trên thiết bị định vị thì ờ, nó cũng sẽ mở máy cho các bạn các bạn nghe được trong bán kính từ 5 đến 7 mét thì nó sẽ nghe rất là rõ các bạn nhé Đấy, về uh, quản lý các thiết bị này thì uh, tất cả nó đều quản lý bằng trên app phần mềm hết mình có thể mình điều khiển từ xa mình xem vị trí từ xa mình có thể xem lại lịch sử di chuyển từ ngày hôm qua ngày hôm kia đấy nó rất là tiện lợi và cảnh báo được cái vùng an toàn và đặc biệt những cái thiết bị như thế này thì nó có đế nam châm nên là các bạn có thể gắn lên trên không lo rơi rớt cũng như khả năng chống nước của nó rất là tốt đây nó có răng như này đấy là các à, dòng sản phẩm à, định vị hiện tại đang à, có trên thị trường thì nó có những cái thiết bị định vị có dây và thiết bị định vị không dây thì tùy theo cái nhu cầu ờ, sử dụng của mình thì mình sẽ lựa chọn những cái dòng sản phẩm ờ, nào cho nó tối ưu nhất ờ, thì để bảo vệ được cái tài sản phương tiện của mình với số tiền rất là lớn có thể là các bạn là nhà có điều kiện thì nó không đáng gì với những nhà các bạn mà không có điều kiện thì mấy chục triệu nó cũng rất là to nên là thiết nghĩ thì các bạn cũng nên sắm cho mình một cái thiết bị định vị để mình gắn lên trên xe nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi đấy, nên là phòng trừ khi nào mà mình bị mất ờ, thì mình có thể tìm lại được cái tài sản của mình uh, nhanh nhất các bạn nhé ờ, rồi cảm ơn các bạn đã xem clip uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo uh, xin trân trọng cảm ơn